Trần Hữu Vân xin chào tất cả các, các anh chị dạ, Thời gian qua thì à, chúng ta đã dành thời gian nhiều cho xe MTB và Touring thì hôm nay Vân muốn chia sẻ với các bạn về xe road à, sẽ chỉnh sửa chỉnh cùi đề sang dĩa sau và sang dĩa trước của Shimano 105 R7000 thì à, Vân muốn à, dành thời gian đó mình sẽ có MTB giờ có xe Rod giờ có xe Touring à, để chúng ta hiểu nhiều hơn thì à, thật sự à, cái uh, Shimano 105 á, nó mở cái uh, cái cụ đề nó thay đổi cấu trúc chút xíu cụ đề và sang dĩa thì để cho chúng ta có nhiều option hơn thí dụ như một năm ngày xưa tôi nhiều quá tôi không nhớ hết á à, thì uh, thí dụ mình xài à, thường thường thì 15 28 thí dụ clip á xin lỗi thí dụ clip à, thì clip từ 11 cho tới 23 11 28 đúng không thì đi chân ngắn còn nếu mình lên 32 là phải đi chân vừa còn ngày hôm nay thì Shimano 105 nó làm cho mình tới từ từ 11 cho tới 25 28 32 chỉ một chân rồi các bạn nó cho chúng ta cái biên độ để chúng ta mở cho thích hợp với cái clip mà chúng ta xài thì rất đơn giản rất, rất dễ chịu mình mua bộ thôi chứ mình không cần hai ba cu đề thì sang dĩa thì là đơn giản không có gì cả chỉ có cu đề sau thì bây giờ hôm nay thì bây giờ tôi có cái um, hình minh họa cho các bạn xem các bạn xem trước ở đây ha trước hết khi chúng ta gắn bộ uh, bộ rút này đó sơn dò dĩa chung clip bộ đó các bạn đo sao xích bắt buộc phải đủ độ dài đủ độ dài thì clip sơn sẽ nhảy lên lấy trường hợp ví dụ cái clip 32 11 32 của à, Shimano 105 à, R7000 đó thì đây đây clip này 32 nha anh này 32 clip 11 thì anh này cũng còn anh bên đây tôi lấy một clip khác cũng bộ rút một năm nhưng mà tôi lấy clip 25 để vào thì các bạn sẽ thấy cái độ trên lệch tôi vẽ đây là clip nha các bạn đây chiều clip nhỏ nha thì các bạn thấy đấy ha clip lớn đây rồi vậy nha các bạn xem bây giờ khoảng cách giữa hai cái clip 11 á clip 11 từ clip lớn clip, clip nhỏ nhất tới cái độ dài độ sâu nha chiều sâu độ dài nè của clip từ 11 đến 11 à, cho tới clip 32 à, khoảng cách là A đi thì bên đây 11 cho tới 25 khoảng cách là B khoảng cách là B thì hai này bằng nhau các bạn đỉnh của clip nhỏ nhất và đỉnh của clip lớn nhất chúng ta kéo đường thẳng đó là cái biên độ chúng ta thấy thì tương tự bên đây cũng vậy 11 28 thì các bạn thấy đây đường kính của clip 11 25 cái số 25 này nhặt ngắn còn đường kính của 11 32 đây các bạn thấy nó lớn hơn bạn thấy đây một cái đường này và cái đường này thì cái à, đường kính này chia hai nè các bạn nhìn cái tam giác này nè OCB thì tam giác này nè cạnh này lớn hơn cạnh này nè các bạn và cái đường này là dài hơn cái đường này nè các bạn thì cái góc này nè góc tôi à, tôi vẽ minh họa nha đây là cái chuyên đề đây cái cụ đề đây có poly trên và poly dưới đây cái trên cái dưới đây thì khi cái con biên độ này các bạn con này các bạn các bạn chỉnh cho đi song song thì đúng thì ok bây giờ đây là 32 nha thí dụ tôi đang chỉnh ra cho đi 32 rồi đi song song đây bây giờ tôi lấy clip này nè tôi đưa qua bên uh, clip 25 mà clip 25 tôi đã chỉnh rồi đi đúng 25 thì các bạn thấy không cái đường này nó đâu còn song song với này nữa đâu nó đi đá vô như nè clip này qua đây lớn hơn clip kia qua đây nó bự hơn nha nó bự ra nè các bạn thấy cái, cái biên độ ở đây là đang chỉnh 25 nè nó đi vô đây nè ở đây tôi nói đi à, chỉnh 32 35 là mình chỉnh chỉnh theo cái cảm giác cái cái mình thấy bằng mắt nha các bạn và cái tiếng kêu của nó chứ mình không thể nào đo ra là đúng 25 là chỉnh dặn bao nhiêu vòng 30 là 32 là dặn bao nhiêu vòng không phải nha thì trong cái cụ đề này nó cho chúng ta cái biên độ chúng ta mở mà chúng ta mở nhiều quá không tốt thí dụ bây giờ tôi lấy cái à, à, bên đây đây tôi đang đi cái dĩa 32 cái dĩa 32 này xin lỗi clip 32 giờ tôi cụ đề này là tôi đã chỉnh xong rồi fix rồi đang đi với 3, 11 32 tôi lấy anh này ra tôi lấy anh 25 đưa vô đó là số nó bị sai các bạn đi không đúng nó sai sai nhiều lắm các bạn xem nha cái đường này nè trong đây nó có hai tam giác nè đây vừa có thêm cái đường màu xanh nữa nè tôi vẽ ra nè thì các bạn thấy cái cành này nè nó ngắn hơn cành này các bạn nó thì lúc đây lúc này á, cái cụ đề này đá đi đường dài hơn thì khi các bạn chỉnh không đúng á, thì các bạn sang số đó nó chỉ đi một hai ba bốn năm sáu khoảng đó số đúng ra tới mấy số sau cái đầu nó nhảy nửa này nửa kia hoặc nó nhảy double các bạn không thể nào chỉnh được các bạn thấy trong đây nó dùng sử dụng hình học rất là nhiều hình học mặt phẳng nè các bạn mình đang nói hình học mặt phẳng nha các bạn thấy OCB là cái góc á nè góc OCB này góc C này góc này nè nó lớn hơn góc O phẩy C phẩy B phẩy đúng không và trong cái đó hai thanh hai cái chiều dài của hai cái anh này nè A bằng B nè thì giờ chúng ta có thể suy ra là cái tam giác này nè nó lớn hơn tam giác này giờ tôi uh, lấy cái uh, cho các bạn ví dụ để những anh em mới chơi người ta hiểu nhiều hơn chứ còn anh em chơi nhiều lâu quá những anh em chơi xe đạp lâu rồi thì người ta, người ta không không tham nghe này đâu đúng không rồi bây giờ à, tôi nghĩ là chắc tất cả các bạn ai cũng uống nước mía hết nước mía không nếu mà không uống nước mía chắc chắn không phải là người Việt Nam đúng không phải uống nước mía thì các bạn thấy nước máy ép nước mía nó có hai hai hai cái rulo đây đúng không cái máy ép nước mía đó các bạn hai lô lô rồi cái nữa nằm đây hai bánh răng nó chạy song song với nhau nè đó thì ngay này khe hở đây thì à, các bạn biết là hai rulo mà để ép nước mía đó chạy lăn nhau mình đút ờ, cái vô nó ép lấy nước đó thì nó nhỏ xíu à đúng không thì anh này sắt nè của nhôm xin lỗi anh này nhôm anh này nhôm nè đút nước mía vô nó ép nước mía chúng ta lấy nước mía uống thì bây giờ nếu chúng ta trong trường hợp này đây các bạn xem thấy cái tôi à, vẽ đơn giản thôi nha đây là cái clip nè một cái clip thôi trong mấy trăm à, clip 10 11 chúng ta lấy ra một cái đơn giản giả dạ, cụ đề đây là cái bu cu ly cụ đề đây trên dưới nha cu ly cụ đề và cái à, dòng nước này thì hai cái anh này nè anh này là rulo, rulo trên nè anh này rulo dưới nè còn cái mía là các bạn biết gì không là sợi sơn đó. sợi dây sơn sợi dây xích thì các bạn chỉnh sát gần quá đó thì nó gần nhau nè nó gần nhau mà cái độ hở nó không đủ cho sợi sên chạy thì các bạn gì nó ép cho nó chạy gực gực gực gực gực gực gực nó kêu những tiếng rầu rầu khó chịu thì anh các bạn nghĩ sợi sơn là thép ha bây giờ mình nói là bên đây hai ống đu lô ép nước mía nè ông này nhôm nhôm hai thằng kim loại hết ở giữa là nước mía thì ba ba hai ba này là anh làm anh cọ sát với nhau á chắc chắn nước mía sẽ tiêu nó tiêu mình mới có nước ờ, nước mía uống đúng không rồi bây giờ bên đây clip là sắt sơn là sắt thép luôn rồi giờ cái bánh xe là gì các bạn nhựa mà nếu là nhôm kim loại nữa nó cũng nhỏ xíu nha sợi sơn bao nhiêu mắt bao nhiêu linh nó chạy thay đổi 116 linh mà anh thay đổi nó giận thằng này chút xíu là tiêu hết nó cỏ lên đó lá cứ bánh xe đề bể ra hoặc không bể là mòn lẳng nhỏ ra luôn nó mòn đến khi nào mà cái biên độ nó hở cho sơn rồi nó không mòn nữa lúc đó các bạn hết chạy này tôi à, tôi nghĩ à, tôi à, lấy cái vô tình nhớ thôi các bạn lấy cái máy nước mía em nước mía ra để làm cái minh họa các bạn dễ hiểu lắm à, các bạn nhớ đăng ký đi không phải là tôi muốn các bạn đăng ký nhiều gì đâu các bạn đăng ký để chi khi mà tôi có những video mới á, thì các bạn biết các bạn sẽ à, xem được video mới khác tại vì thật sự các bạn phim còn nhiều lắm còn phim hay không à tất cả là phim phim hay không à mà tôi nói thật với các bạn nha tôi còn làm à, rock sóc nè force nè rồi có một à, vài tiếng đồng hồ nói về à, chuyên đề ngắn chuyên đề dài nè biên độ lớn biên độ nhỏ nè rồi những hoạt động đặc biệt của nó nè rồi chưa tính sang dĩa nè sang dĩa 48 nè thí dụ 48 ba đĩa nè anh đá ngang nè anh đá 45 độ nè khác nhau hoàn toàn hết khác nhau hết rồi dồi dĩa cốt rỗng thì chúng ta canh rất là dễ còn về cốt vuông thì um, nếu mà chúng ta mua cái bộ dầu dĩa đó thì giờ chúng ta dầu dĩa chúng ta lên mạng chúng ta sạch hoặc chúng ta tìm vô nhà sản xuất tìm thì biết dầu dĩa đó thí dụ Shimano 36 391 ờ, gì đi FC 391 thì đi dầu dĩa dài mấy vuông mấy mà giờ đi vào dĩa đó không có tôi xin lỗi đi cốt dĩa dĩa đó cốt dĩa đó cái dầu dĩa đó là phải đi với cốt dĩa này mà giờ chúng ta tiền không có chúng ta lấy gì thay thế mà nếu mà chúng ta mua dầu dĩa mà chúng ta không hiểu gì về nó mà làm sao chúng ta nhận biết được nó là cái cốt đi có cốt dài bao nhiêu còn nhiều lắm các bạn tôi à, nếu mà tôi có thời gian đó tôi tôi tôi sẽ dành thời gian sẽ dành thời gian để tôi cập nhật cập nhật những món hàng mới mới ra website những cái nhà sản xuất của bạn tôi có kiến thức về nó còn nhiều chuyện này nó lắm hấp dẫn lắm các bạn các bạn nhớ đăng ký nha rồi các bạn cái hình này tôi minh họa nha cho các bạn dễ hiểu nha thì à, giờ dĩa nó có hai giờ mình nói à, hai nè ba hai ba đi ha hai ba em tôi bây giờ rót luôn thì à, clip ở sau thì mình chỉ chọn cái một cái thôi khi mà chỉnh biên độ chỉnh biên độ của cùi đề nè để cho nó đi đúng cái uh, biên độ của clip nè clip lớn clip nhỏ nè thì chúng ta khi chúng ta chỉnh sang dĩa đề sau thì chúng ta cái cái à, sang dĩa đó chúng ta sẽ đưa lên sơn đẩy lên cái dĩa lớn nhất nha các bạn dĩa lớn nhất nếu mà xe rod là dĩa dĩa thứ hai đúng không còn xe Entebbe thì dĩa thứ ba dĩa lớn nhất rồi thì các bạn chuyển số từ clip 11 lên cho tới cái clip lớn mà bạn đang sử dụng ví dụ các bạn đang xài sàn 11 23 rồi 11 hoặc 11 25 11 32 hoặc Entebbe các bạn lớn hơn lớn hơn nữa đúng không thì các bạn chỉnh lên từ từ lên 1 2 bấm nhẹ các bạn quay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới cái clip gần clip lớn nhất hai cái clip lớn nhất thì các bạn bấm các bạn nghe các bạn nếu các bạn để ý thì các bạn biên độ các bạn xem này nè ha nè cái cụ đề đây thì thường á nếu các bạn chỉnh nhiều quá là cái này nè anh đi ngược ra sao xíu nào đi ngược ra sao xíu nó đi hướng ra ngoài xíu thì ok em không có gì hết mà đưa vô nhiều chút xíu á đưa lên biên độ đi, đi vô á nó càng đi vô là nó đi lên các bạn còn càng đi ra xa thì nó hoặc cái nó xa thì nó sẽ à, không kêu mà nếu dầu nhiều quá thì nó kêu bắt đầu nó phá nó dần sợi sơn cái à, sợi sơn như là cái clip này nó, nó, nó quậy cái bánh xe đề này tiêu hết thì các bạn đẩy vừa tới các bạn cứ nhả ra nhả ra dặn theo ngược chiều kim đồng hồ đó quy tắc dẫn nút chai đó dẫn ngược ra thì nó sẽ cái cùi này sẽ chạy vào và các bạn sang số sang chậm lên cái khi mà nó lên nó nhảy nghe cái tiếng bực sạc sạc tiếng uh, gầm gù á tiếng xào lớn á, là cái anh này nè ảnh bị ép đây cái uh, dít tùy theo cùi đề dít hay lục giác thì các bạn dẫn các bạn không được dẫn nhiều quá thường dẫn một phần tư vòng một phần tư vòng nha là tốt nhất một phần tư vòng xong hạ xuống lên tiếp xuống lên tiếp cứ thế chúng ta chỉnh đến khi nó êm thôi là đủ lúc này là chỉnh bằng cảm giác này các bạn chứ không có chỉnh bằng à, à, dặn mấy dòng ba bốn dòng hết chúng ta cứ đi từ từ từ từ từ tại chúng ta dặn nhiều quá anh sẽ bị lố mà chúng ta không biết nên ra một phần tư dòng nhớ ha rồi bây giờ à, các bạn xem đây đây à, tôi thí dụ trong cái à, sang dĩa xin lỗi xin ra à, cái clip thì nó có clip từ 11 tới 15 giờ 11 tới 32 ha. thì các bạn lấy cái, cái clip 11 ra này nè các bạn gạch một đường ngang một đường thẳng đi qua tâm tâm của clip nhỏ thì các bạn thử 11 clip nha xin lỗi tôi lộn hoài các bạn 11 răng clip 11 nhân 11 răng 1 2 4 5 6 nửa răng đây 11 thì ăn qua nửa chia hai là cho năm rưỡi đi tính 6 đi 6 đi thì cái cái à, chúng ta chỉnh biên độ thấp đó nếu mà 11 25 này nè mà các bạn chỉnh cho ra tới 32 là đây ví dụ đây 25 nha các bạn chỉnh ra tới ngoài này nè đó xa hơn các bạn thấy không là đi số bị lệch đi từ 1 cho tới 5 68 7 5 6 thì ok lên nữa là nhảy hai nhảy ba lộn xộn tại cái đường này nó dài hơn nè nó càng ra xa thì nó đi càng dài hơn dài dạ, hơn là nó không đúng nữa đúng không khoảng cách giữa clip clip này qua clip kia nó bằng nhau hết mà giờ anh này anh đi ngang vậy ok nè còn giờ anh đi dài ra để dạ, dài ra nó bị lệch hơn đó nó đi không đúng không đúng nó bị lệch thì nếu các bạn đưa ra nhiều quá đó nha chỉnh ra của bạn là 25 11 của 5 mà các bạn chỉnh sau ra tới 32 hoặc lố hơn 25 thì cái bắn xe của đề này là lúc này nó, nó không có nằm đây nữa còn nha đây đây xuống đây nó nằm đây nè các bạn là các bạn hơi mệt rồi đó nha đây đó thì bánh này nằm dưới đây nó dài ra về cái uh, sang dĩa nói về uh, cái dòng xe rót những cái bộ group xe rót ngày hôm nay các bạn kể cả Tuni Sora họ cũng nâng cấp họ làm cái model mới nó rất là đẹp và nó à, mở rộng cái biên độ nó cho chúng ta sẽ dễ hơn và về thẩm mỹ vẫn đẹp hơn thì à, đây các bạn xem cái à, sang dĩa trước của Shimano 105 thì các bạn thấy đây nó có có hai ngóc đây hai ngóc nhỏ đây là hai ngóc chỉnh giới hạn à, tháng rồi tôi có làm cái video clip về à, chỉnh đề của xe MTB và Turin thì tôi có nói hai ngóc giới hạn đó, giới hạn trong và giới hạn ngoài thì hai con này giấu nằm trong đây các bạn nha rồi còn à, à, MTB thì nó rất đơn giản khi bắt vào ở sườn á thường thường bắt vào ống sườn hoặc những loại mà cùi đề những loại xăng dĩa mà các bạn thấy ở phía sau nó có chữ ơ á, là nó có hai ngóc á thì nó cũng mặt phẳng luôn khi chúng ta bắt giờ chúng ta cứ di động kéo tới kéo lưu thôi còn anh này thì anh này phải có tán con đa số là có tán con đây các bạn thấy tán con sườn à, à, carbon carbon thì à, thường hầu hết hiện nay anh ta đã fit cái cái bát này các bạn vậy chúng ta thì người ta không dùng cái clam nữa không dùng cái cái à, giống như cổ dê đó mấy sườn nó sườn đời cũ hoặc sườn ống tròn còn carbon thường thường ngày nay ta dùng này kể cả ống tròn ta cũng thường dùng cái này hơn thì các bạn thấy cái bát nó cái bát nó ra nó có chiều cong này nè chiều cong thì cái à, sang dĩa này ở dưới này bắt vào nó cũng có hình lõm tương tự như tôi nói là lông đền hình bán nguyệt đó các bạn đây nó tới ba nha một là cái thanh giữa hình cong trước này phải là cái lông đền bắn thành công là, là nó, nó thay thế cho à, lông đền lồi đó bắn nguyệt lồi còn đây là lõm đây ăn sau lồi lồi lồi cái này có mặt lồi và mặt lõm thì hai bên đây cũng là âm là dương thì khi bắt vào chúng ta không con này không thể thiếu được nếu có lạc mắt chúng ta cũng phải kiếm sao cho có cái lông đền hình bán nguyệt hình lõm thế này để chúng ta xê dịch cái à, cái quy đề theo gốc ra gửi vào còn nếu không có đó chúng ta chỉ dùng lông bàn thẳng mặt phẳng chúng ta siết vào thì nó sẽ lọc nó không đúng vị trí của nó mặt phẳng mà vô thì mặt phẳng theo mặt phẳng nó không có uống đi được không chỉnh góc độ được ra con này không thể thiếu nha các bạn tôi đã gặp trường hợp có những anh ta mất á người thay con khác vào người ta hỏi đem vào đây người ta hỏi sao chỉnh không được không thể nào chỉnh được bắt buộc phải có các bạn xem nha sợi cáp này nè nằm ở dưới cái miếng này nha các bạn miếng thép nha còn à, đề Shimano 105 để cho chúng ta cái option thêm nhiều cái à, thay gì bây giờ tôi thí dụ những cái đề à, đề cũ cổ điển đó các bạn các bạn chiếc ốc cáp cứng là con ốc cáp chỉ nằm đúng một vị trí nó không thay đổi được nó không đi đâu hết và chúng nếu mà chúng ta dây à, dây đề sau khi ta siết mà dây đề bị lỏng hoặc bị căng nói chung là bị dư bị thiếu hoặc bị dư thì chúng ta dùng con ốc cáp trên cái à, sườn trên những cái ốc này trên cái uh, ghi đông nè trên cái à, bộ đề nè chúng ta tăng đưa cho nó phù hợp nếu mà chúng ta canh sai còn cái đề này các bạn xem nó cho chúng ta đây nó các bạn thấy không giờ trước khi chỉnh đề các bạn chỉnh cái con này xong gắn vào đúng vị trí hết những miếng này các bạn biết rồi đó nó có cái cái, à, cái dấu nè cho chúng ta giữa cái răng cái răng giữa lớn nhất đến cái à, cái má đề dưới thì nó là khoảng một ly maximum là ly rưỡi nha các bạn không nhiều nhá nhiều cũng không tốt rồi má này phải song song thì các bạn à, chỉnh hai con tán dưới này đây tôi đã chỉ rồi đó hai con tán à, giới hạn trong và ngoài thì trước hết ta canh cái dĩa nhỏ nhất dĩa nhỏ nhất và canh má ngoài thì chỉnh cho nó khoảng một ly ha một ly rồi chúng ta để sợi cáp bên đây đưa đây ra sau đó chúng ta xả con ốc cáp này, này các bạn ốc, ốc này nè ốc này là tăng đưa cái cái cái này đây đây đó cái này rất là hay khi chúng ta siết cáp chúng ta xả ra xả ra hết đây xả cho ra hết dẫn tảng ra thì cái ốc cáp siết cáp nó nằm đây nếu như chúng ta đã siết canh cáp xong rồi mà cáp vẫn còn bị lỏng thì con tán này nè chúng ta dặn với con ờ, lục giác này nè dặn vào thì nó sẽ đẩy nó là ốc tăng đưa các bạn tăng đưa cáp đó đây nó sẽ đẩy tới này nè các bạn cái canh thế nào tăng đưa cáp nó có cái hành trình đi phẳng như đây nè đó, như đây là, là, là chúng ta chỉnh được rồi đúng không còn những đề cũ á, khi mà chúng ta siết lỡ mà sai vị trí cáp nằm dư rồi nó nằm chết luôn không tăng đưa được đây các bạn xem những cái dòng mà đời mới ngày nay thì họ cải tiến hơn họ không có làm theo lối câu điển họ đưa thêm cái con ốc biên độ ốc tăng biên độ dài này các bạn cho các bạn chỉnh từ dĩa 23 23 24 25 26 27 28 cho tới 32 luôn các bạn thấy ốc tăng biên độ không Đối với loại à, cù đề cổ điển thì con ốc tăng biên độ nằm phía bên trong đây nhưng mà nó rất là ngắn nó cho chúng ta di động một chút ít thôi còn anh này cho đi di động rất là nhiều từ 23 các bạn cho tới 32 và cù đề ngày hôm nay các bạn thấy nè chân nó chân dài các bạn thì à, tôi sẽ có một cái bài giải thích tại sao chân dài và tại sao chân ngắn và Shimano chân dài và SRAM chân ngắn trong khi đó SRAM chân ngắn mà đi đi với uh, à, clip to vẫn lên được còn QD Shimano có những chân dài nhưng không leo lên được clip to nhưng clip là trên 36